Hello, xin chào các bạn nhé à, Tôi là Nông Văn Truyền Người đang à, sắp chuẩn bị chia sẻ với các bạn một cái video clip về một cái loại thảo mộc, thảo dược, loại rau Theo bạn nghĩ thế nào cũng được Đúng ra là về một cái loại à, gọi là trà cũng được, dây cũng được, cây cũng được Mà chung là các bạn sẽ biết và mình đã có trải nghiệm về cái cây này rồi nên mình mới chia sẻ với các bạn nhé trước mắt các bạn chưa có gì đúng không tất nhiên là chưa có gì rồi trước mắt sẽ có các bạn sẽ có cái gì đây sẽ có gậy rồi để các bạn đoán nhá chốc nữa để các bạn đoán xem đây là cái gì nhá ok các bạn hãy à, like và đăng ký ủng hộ kênh của mình nhé kênh này là kênh nông văn truyền chính chủ nông văn truyền và kênh này là mình chuyên để chia sẻ trải nghiệm trải nghiệm cuộc sống trải nghiệm về những cái gì mình đã trải qua và mình cảm thấy nó hữu ích để mình chia sẻ cho các mọi người về thức ăn đồ uống thức ăn đồ uống về những loại hoa lá của cây thảo mộc thảo dược mà bản thân mình được trải nghiệm qua cũng giống như là những cái địa danh địa điểm nào đó mình có thể đi qua trên quê hướng đất cao bằng này chẳng hạn hoặc là nơi tôi đi qua và tôi thấy hay tôi có thể ghi lại hình ảnh tôi sẽ chia sẻ cho các bạn và hôm nay thì mình ờ, sẽ chia sẻ với, với các bạn về một cái loại ờ, nói nào được nhỉ giờ để mình lấy lấy lấy nó ra nhé lấy ra khỏi túi nhé để cho bạn nhìn kỹ rõ hơn nhé đấy rồi để đây các bạn nhìn nhìn này rồi các bạn đoán xem đây là gì nó vào, vào lúc này nó này mình nhé ok nhìn thấy rõ đúng không rồi lấy ra tiếp mình móc ra đấy thấy chưa bạn đây là cái gì đây bạn rồi thì mình lấy hẳn một nắm ra đây nhá rồi lấy cái bàn đi này rồi lấy bên này này lấy bên này để các bạn xem rồi đây vâng đây là cái mình đã có một bình cũng là lại cái cái này nhá một chú cái để cho bình cái để cho vào túi bóng mà chia sẻ với bạn rồi để các bạn đoán đây này là gì chưa này rồi các bạn nhìn ký và đoán cho mình xem chưa biết cái gì đúng không vâng xin thưa các bạn nhé đây là cái ờ, theo mình trong mình gọi thì được gọi là rào cổ lam các bạn có thể gọi trên mạng hoặc là tìm hiểu trên mạng thì các bạn có thể vừa thấy là vừa là cây rào cổ lam này, dây rào cổ lam này trà rào cổ lam này rau rào cổ lam này và như thế nào cũng có nói chung là thì nó là rào cố lam đấy và cái rào cố lam này mình lấy từ trên rừng về và mình đã phơi khô rồi đấy phơi khô rồi mình mới thái ra mình mình mới bảo quản để như thế này nhá mình mới bảo quản để như này uhm, rồi xin uh, giới thiệu tiếp, chia sẻ với bạn tiếp nhé à, cái dây rào của lam này là nó có ở đâu ở đâu nhiều các bạn biết không thứ nhất là ở những vùng núi vùng núi vùng rừng đồi núi ở các tỉnh miền núi phía bắc ở các bằng miền nam mình và bây giờ người ta đã nhân rộng ra cái cây này ra làm kinh tế người ta làm kinh tế là nó là làm trà chè già của lam ấy làm trà ấy trong nữa tôi ờ, sẽ giới thiệu với các bạn cái món trà già của lam này mà hôm qua tôi vừa pha và bây giờ đang uống này và mình đã được trải nghiệm với cái trà trà cái với cái cây dây giả của Lam này được rất là nhiều năm rồi bởi vì mình đã từng sống ở trong rừng nhiều năm và mình đã từng trải nghiệm đã từng sử dụng cái cái dây này và mình cảm thấy rất là công hiệu của nó rất là tốt công dụng của nó tốt mình thì không phải là nhà khoa học hay là cái gì mà có chứng minh và kiểm nghiệm được nhưng mà chắc chắn các bạn tìm hiểu trên mạng thì các bạn cũng sẽ biết cái công dụng của cái à, cây này dây này thì qua trải nghiệm của bản thân thì à, mình dùng cái da trà cái cái cây giả của lam này là vì mục đích là thứ nhất là nếu mà nó còn tươi ấy thì là dùng mình mình dùng mình lấy cái lá nó của nó về thay uh, luộc làm rau ăn luộc giống như luộc rau xanh của chúng ta ấy luộc ăn cái lá của nó làm rau đấy còn cái đấy là để cung cấp dinh dưỡng nhá còn cái à, phần còn cái khía cạnh thứ hai của mình dùng trà giả của lam như này thì là dùng để làm chè uống để thanh nhiệt cơ thể để thanh nhiệt cơ thể thanh, thanh lọc cơ thể cái trà này uống vào các bạn sẽ hạ áp giảm huyết áp rất nhanh người nào mà to béo béo phì nên dùng cái trà này tôi khuyên các bạn như vậy và để giúp ngủ ngon đấy, giúp ngủ ngon giải nhiệt giúp ngủ ngon thải độc gan trà trà có lam này kể các bạn các bạn ăn tươi luộc ăn luộc ăn tươi giống như luộc rau ấy, cũng như vậy thôi đấy, cũng như vậy thôi nếu mà làm khô thì cái lá của nó nó nó nó, nó héo vào đấy lá của nó thì nó héo và giống như là lá chè nó đơn giản giống như là cái chè cái lá chè đúng không các bạn nếu mà tươi thì các, các bạn uống tươi thì cái chè tươi thì các bạn cũng uống được đúng không cũng là công dụng như vậy tốt như vậy nhưng bây giờ người ta làm trà xanh này trà xanh không độ trà C2 các kiểu ấy có đúng không thì và cái cái trà của chúng ta uống hàng ngày cũng có đâu uống trà khi người đang sấy khô và để mà người ta uống pha trà đấy thì cái cây dây giả cổ lâm này cũng tương tự như vậy nhưng mà nếu mà tươi ấy, thì chúng ta ăn được ăn được sống cái cái lá của nó cái lá của nó à, vì ở đây cái cái mùa này nó không còn cái tươi rồi nên mình không à, có cái à, ừ, cái hình ảnh cái lá tươi để quay cho các bạn nhưng mà nếu các bạn cũng có thể tìm hiểu ở cái à, kênh khác hoặc là um, ở cái trên mạng thì các bạn sẽ sẽ biết là cái dây với cái dây giả của lam của nó như thế nào mà cái cây giả của lam nó như thế nào đấy, các bạn các bạn sẽ biết này các bạn sẽ tìm hiểu trên đấy nhưng cái này rất tiếc là mình đã làm khô rồi mình đã mình đã lên rừng xé về ăn cái lá của nó rồi bây giờ còn cái dây của nó là mình sấy lên để khô này và để sử dụng dần đấy để sử dụng dần công dụng của nó thì khỏi phải nói đấy. thanh nhiệt giải độc cơ thể giải độc gan uống vào sẽ giúp các bạn ngủ rất là ngon nếu mà những người nào mà mới mới vừa dùng ấy mà bị béo phì ấy, thì tôi khuyên các bạn nên dùng này mình đã dùng thường xuyên và có trải nghiệm thường xuyên về cái lá cái dây này rồi kể gán tươi nó cũng tốt và làm chè này cũng tốt à, tất nhiên là cái tươi thì không để được lâu thì đâm ra là mình chỉ đang cái lá thôi đấy Còn cái cái cái cuống cái dây của nó như thế này này mình phơi khô quạt sạch phơi khô quạt sạch để vào túi bóng này bảo quản để vào bình này bảo quản để và sử dụng dần Đấy, và sử dụng dần Vâng, thế này để mình à, giới thiệu cho bạn à, cái cái cái cái chè nhé, cái chè mình hôm qua mình vừa mới pha đấy, vừa pha nhá. Ok đây nha các bạn nhá. Đây là cái à, cái cái cái cái cái ca cái ca nước mà bên trong của nó là mình đã pha cái trà già của Lam cho bạn xem này. Đây à, cái này đây là cốt 2 rồi đâm ra cái nước của nó hơi nhạt đi một tí các bạn nhé nước của nó là hơi nhạt đi một tí thôi Đấy. cốt 2 rồi và đây là cái nước của nó cũng là cốt 2 rồi mình ờ, pha rồi nhá pha cái nước nước trà già của Lam này mình lấy vào cốt 2 và mình lấy vào tủ lạnh đi để mát để mát uống các bạn ạ để mát uống được mà bạn các bạn uống luôn cũng được thì cái cốt một của nó thì cái màu của nó đậm sẽ đậm hơn cái này đấy cái, cái cốt một của cái trà già của Lam này nó sẽ nó đậm hơn nhưng đây sẽ là cốt hai rồi đấy là ví dụ như cái côn một của nó mình cái tỷ lệ pha chè pha trà này thì nó sẽ côn một của nó đặc như này này à, tất nhiên là không so sánh được rồi và trong quá trình pha chè thì tùy các bạn ơi đúng không tùy các bạn rồi tùy bản thân tôi là, là người thì pha nhiều người pha ít thì nhiều thì nó sẽ đậm đặc còn ít thì nó sẽ nhạt nhạt đúng không và cái này là cốt 2 rồi cốt 2 thì ra nước như này nước màu vàng vàng nước lọc thì trắng tinh đúng không và cái này là màu vàng vàng chút mà đây nhìn ở đây này tất nhiên trà này các bạn có thể pha vào đâu cũng được pha vào cái ca này, âu này được hoặc là pha vào cái ấm ấm to của các bạn được các bạn có ấm thì pha vào ấm thì cũng được <coughs> đây là mình thưởng thức luôn mình rót ra từng hộp nha và mình uống cái trà giả của nam này uống thay ờ, nước lọc bình thường hàng ngày mình tất nhiên cái cái cái dây này là dây cái dây, cái dạng sau tết sau tết là mới có các bạn nhá nó ra cái, cái sau cái mùa xuân đấy mùa xuân hoa lá của cây chồi xanh nảy lộc ấy. À, nói chung là sau mùa xuân mùa xuân là có thì cái dây này mới có và bây giờ thì đang mùa hè rồi thì tôi ờ, lấy từ cái mùa mùa xuân mùa đông đấy có để bảo quản đến giờ mới dùng đấy mấy bạn nhá ui cái cốc hơi bẩn đi không phải bẩn mà là lâu không đánh hơi quánh thế à, thử uống hết luôn à tiện thể nói thêm về à, các bạn là cái vị vị của cái này cái vị của cái này là cái à, nó, nó đắng chát đắng chát đắng đắng chát chát dịu dịu nó không phải là đắng giống như là măng đắng cũng không phải đắng giống như là đắng của mướp đắng hay là đắng của những cái loại thảo dược thảo mộc khác mà đắng cái này nó kèm theo chát nó khi mà các bạn nuốt xuống cổ rồi ừ, nuốt một lúc rồi thì các bạn lại thấy nó ngọt ngọt Đấy. riêng cái dây giả của nam này trà giả của nam này ừ, thì cái vị của nó chắc chắn là thì các bạn chỉ được dùng trực tiếp thì may ra mới được ờ, hiểu được cái cảm nhận được cái vị của nó hết còn ờ, mình giới thiệu cho các bạn này nó nó vị là hơi đáng thích đáng chát đáng chát là có vị chát đợn lợn chát đợn lợn nhưng mà uống vào là ngọt ngọt Đấy, mình đang thưởng thức này Đấy. mình không nói điêu với các bạn nào cái mình trải nghiệm về cái này ở trên rừng ấy trong tất cả những cái loại hoa lá của cây mình biết mình sau cái mùa sau sau cái dịp tết ấy, là cái mùa xuân này đúng không thì có cái cây này mọc lên là mình thích nhất cái cây này thích nhất cái dây này và cái cây này bởi vì mình đã từng được trải nghiệm rất là nhiều năm rồi bởi vì nó ăn tươi cũng được lấy về làm canh cũng được bởi vì cái cái dây của nó để phơi khô quạt sạch để để này để làm chè mình uống được quanh năm được đây cái bình này tôi cũng phải vô ý uống hết mùa hè cái bình này, cả cái à, cái này đấy có thể uống hết mùa hè và mỗi lần pha thì tùy các bạn thôi các bạn thích uống nhiều thì pha nhiều các bạn pha ít ít thì uống ít đúng không ví dụ cái cái cái bình này của mình ấy cái ca này của mình ấy thì là hai hai nắm này hai nắm nhỏ này hai nắm nhỏ này đấy khoảng vào này khoảng vào này thì mình pha một ca này nhưng mà không phải một mình uống nữa nhá mình mình còn có mẹ của mình uống nữa và người khác cũng uống nữa đấy nếu mà một ngày các bạn mà dùng nước cứ cho là một ngày một bình đi mùa nóng các bạn uống nước nhiều dùng một ngày một bình đi và một bình như này bạn cứ có thể là các bạn thích đặc thì là uống một cốt thôi nếu mà thích nhạt nhạt hơn thì uống cả cốt hai nữa để pha cốt hai nữa này là hai nữa tất nhiên là nhạt quá thì không nên dùng nữa và cũng không nên để qua qua ngày các bạn nhé mùa hè này cái trà này không nên để qua ngày cũng giống như là mình pha ấm chè thôi đúng không các bạn chỉ uống được một hai nước thôi sau đó để qua ngày là không nên rồi đúng không thế là ngày nào dùng ngày đấy ngày nào pha ngày đấy ngày khi nào uống thì pha thanh nhiệt cơ thể giải độc mát gan giúp ngủ ngon đó là những cái trải những những trải nghiệm của mình về cái cây dây giả của nam này đấy mình à, xin được chia sẻ với các bạn như vậy nhá đây cái à, hành trình giả của lam của mình đây cái kinh nghiệm của mình có về cái à, cái giả của lam đây và đơn giản thôi chỉ uống chè thôi đúng không tất nhiên là còn cái cây tươi thì các bạn có thể xem ở cái channel khác hoặc là tìm hiểu trên mạng khác tìm hiểu ở cái kênh khác nếu có dịp thì tất nhiên là mình sẽ chia sẻ cái cái tươi thôi nhưng mà cái cái thời điểm cái tươi thì mình lại à, chưa ghi được hình chưa quay được video mà đến à, thời điểm này mình mới được dối dãi thì mình mới chia sẻ với bạn vâng mong à, các bạn đăng ký và ủng hộ mình nhé chia sẻ à, giúp mình nhé tớ là nông văn truyền tôi là nông văn truyền đây chia sẻ với các bạn về cái trải nghiệm những cái gì mà mình được trải qua mình cảm thấy nó có ích thì mình chia sẻ với các bạn mình cảm thấy nó tốt cho bản thân mình tốt cho anh em người thân bạn bè bà con cô bác thì mình sẽ chia sẻ về những cái công dụng công năng của những thảo mộc thảo dược hoặc là của những cái loại thức ăn thức uống kể cả rượu đấy kể cả những cái nói chung là những trải nghiệm có ích đấy mình mua hết cái cốc này <clears throat> hết cái này đến ờ, tầm trưa sẽ kiểu gì hết cái này và kể cả những trải nghiệm của mình đi à, đi, đi đây đi đó đi gần đi xa đi à, trên à, đất nước ừ, trên quanh tỉnh Hà Bằng này hay là cái nơi nào mình có trải nghiệm hay hay thì mình sẽ chia sẻ với bạn tất tất cả về trải nghiệm về cuộc sống thôi các bạn hãy đăng ký và ủng hộ kênh giúp mình nhá đó là nông văn truyền nhá và hôm trong video này mình xin được chia sẻ với các bạn về cái dây cây giả lam ấy nếu mà các bạn thấy hay thấy thích hoặc là có cái gì chưa hiểu về cái vấn đề của cây giả cỏ lam này thì các bạn hãy comment bên dưới video nhé để cho mình được à, có thể được à, chỉnh sửa này thêm bớt hoặc là thêm một số chi tiết nào đó của mình thiếu cái cây này thì cho mình sẽ cho vào video mình chỉnh sửa mình làm ở cái video sau được tốt hơn để chia sẻ trải nghiệm cho các bạn sau được tốt hơn à, nói thêm với các bạn là khi mà mình đã phơi khô quạt sạch để trong quá trình mình bảo quản để sử dụng lâu dài ấy, thì à, các bạn đừng để mốc nha Đấy, cái mùa này là mùa mùa hè là mùa, mùa mưa nhiều nên mùa mùa mưa mùa ẩm ướt nhiều lâu lâu các bạn vẫn phải lấy nắng lên đấy nắng lên nó phải phấn à, lấy phải ra phơi bảo quản cái để nó khỏi mốc để nó mốc đấy. mốc là không thể dùng được nữa đâu nha các bạn nha đấy. rồi à, mình à, xin dừng video đây ngồi à, chia sẻ với các bạn cũng khá lâu rồi 16 phút rồi đấy để giả vào làm nhá có gì các bạn hãy comment bên dưới về những gì các bạn mà chưa thấy hay thì chưa được gì muốn để ủng hộ cho mình thôi nha Đấy, mời các bạn tiếp này mời bạn nữa nhá Bye bye và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nông Văn Truyền tín được cao bằng và chia sẻ trải nghiệm cuộc sống rồi.